Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình lại cùng gặp gỡ nhau ở trong một buổi phát trực tiếp. Chị hy vọng rằng là chúng mình sẽ có thể chia sẻ thật là nhiều những cái phần uh, kiến thức cùng với các bạn. Và mong rằng là với cái buổi phát ngày hôm nay giống như cái tựa đề mà chị có để ở đây cùng với chúng mình, rất hy vọng là các bạn nhỏ sẽ không còn sợ viết nghị luận xã hội nữa nhé. À chị ơi là mở bài chung đi ạ à. Rồi Như Quỳnh em chào chị Chị chào Như Quỳnh nha Xin chào Nhã Uyên nha Xin chào xin chào tất cả các bạn à, Xin chào Lisa nha Xin chào Vi, xin chào các em, các bạn ơi à, Trước tiên thì à, chúng mình sẽ cùng gửi những cái lời chào thân thương nhất tới nhau Trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhé Có lẽ cũng bởi vì một cái mối duyên lành nên ngày hôm nay chúng ta lại có mặt và hiện diện cùng với nhau trong phần phát trực tiếp này. Rất hy vọng có thể đem tới cho các bạn những phần kiến thức cực kỳ bổ ích nha. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng để cùng với chị Hiên trao đổi về phần nội dung kiến thức ngày hôm nay chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng mình đã sẵn sàng chưa nào? Xin chào Minh Thư, xin chào Trúc Vi, xin chào Huyền, Xin chào Thùy Linh, có Ava rất xinh này <laughs> Xin chào tất cả các em nhé, xin chào các bạn Và chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng mình Với một cái chủ đề, chị tin rằng đây là một chủ đề có rất nhiều bạn đang quan tâm đấy Đó là cái cách làm thế nào để chúng mình có thể luyện viết nghị luận xã hội tốt hơn Có được những cái bài à, có được những cái bài nghị luận xã hội chất lượng hơn được không ạ mà chúng ta vẫn sẽ đảm bảo về mặt hình thức về mặt thời gian chúng ta có về mặt dung lượng được không ạ xin chào phương linh nhá xin chào thanh trà xin chào kim nga xin chào tất cả các em chào mừng các bạn đã quay trở lại với chị trong buổi học ngày hôm nay và có lẽ là bây giờ thì không để các bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa chúng mình sẽ cùng bắt đầu nội dung buổi học ngày hôm nay nhé với một cái câu hỏi đầu tiên nhất định là phải hỏi các bạn này <laughs> Nhất định là phải hỏi các bạn này Đấy là chúng mình ơi Ở đây có những bạn nào cảm thấy rằng học nghị luận xã hội và viết nghị luận xã hội rất là khó không ạ? Ở đây có bạn nào cảm thấy rằng việc việc viết nghị luận xã hội rất là khó không ạ? Giơ những cánh tay lên cho chị Hiên xem nhá. Đây không phải là lần đầu tiên chị Hiên hỏi các bạn về cái câu hỏi này. Nhưng mà chị cho rằng đây thực sự là một cái câu hỏi cần phải hỏi để chúng ta biết được định vị được chính xác bản thân mình đang ở đâu trong việc chinh phục cái câu nghị luận xã hội này các bạn sẽ có một số những cái cấp độ để tự đánh giá bản thân mình nhé à trước tiên này đánh giá định vị bản thân các em với cái lượng kiến thức này ví dụ số 1 là một người bắt đầu bằng con số 0 tức là chưa biết gì hết được không ạ à? tức là nhìn thấy một cái đề bài là bó tay luôn á không hiểu không hiểu cách làm không hiểu nó là cái gì hết à nói chung là đây là một cái giống như kiểu một trang giấy trắng á kiểu vậy nhưng cũng có một cái cấp độ số 2 nhá biết biết tức là như thế nào ạ không biết cách làm nhưng mà viết được tức là hiểu hiểu đề bài chỉ là không biết phương pháp thôi không biết phương pháp có nghĩa là gì có nghĩa là các bạn không biết được là à vậy thì thực tế là tôi sẽ phải triển khai những ý gì để làm cho bài viết của tôi hiệu quả. Và cái cách mà các bạn thường làm đó là tôi sẽ chỉ gọi là viết theo cảm tính thôi. Giống như kiểu là tôi thấy đề bài nói về vấn đề gì thì ờ, tôi sẽ viết về cái vấn đề đấy theo cái hiểu của tôi. Còn không có một cái căn cứ gì cả, kiểu kiểu vậy. Được không ạ? Có một cái nữa, chị cũng rất hay gặp từ các em Đấy là các bạn hiểu đề bài Các bạn biết phương pháp làm luôn á Được không ạ? Nhưng mà các bạn lại bị rơi vào một cái trường hợp là Các bạn viết rất là dài dòng Ồ Viết hay bị dài dòng nhá Lan man ấy Và cái trường hợp này là thường dẫn tới cái việc là Không đi vào được vấn đề trọng tâm và còn quá dung lượng Không đi vào vấn đề trọng tâm cộng với quá dung lượng. Cái này là hay bảo hay trêu là những cái bạn nào mà trong cái trường hợp mà giỏi <laughs> không ra giỏi hẳn nhưng mà tệ thì cũng không phải là tệ hẳn thì hay bị rơi vào trường hợp này vô cùng luôn và và bản thân chị đánh giá là cái trường hợp thứ ba này là một cái trường hợp mà như thế nào đây là cái trường hợp chị hay gặp nhất biết hiểu đề bài hỏi cái gì luôn biết phương pháp làm là phải triển khai những ý gì luôn nhưng lại hay viết dài dòng lan man và không đi vào vấn đề trọng tâm thế xong rồi đến lúc cái bài của mình đạt điểm không tốt ấy thì lúc đấy lại cứ thắc mắc là ơ tại sao mình lại đạt số điểm không tốt trong khi mình đã viết gọi là mang tất cả những cái tinh túy nhất để mình mang ra để mình viết rồi mà mình sao mình vẫn bị rơi vào cái trường hợp như thế nhở kiểu vậy ồ thế thì chị nghĩ rằng là đây cũng là một cái điều cực kỳ đáng lo nha lại còn có những bạn như thế này cơ đấy là không hiểu đề bài không hiểu đề bài ở đây không có nghĩa là các bạn không định hình ra được nhưng có nghĩa là lạc đề cái vấn đề các bạn định hình ra từ một cái trích dẫn đặc biệt là đối với những cái đề từ trích dẫn từ câu chuyện từ hình ảnh là các bạn hay bị lạc đề nhưng mà các bạn biết phương pháp làm bài nên là thành ra bài của các bạn thì lập luận rất là ok mọi thứ đều rất ok chỉ có điều là các bạn lạc đề thôi <laughs> được không ạ à? ngoại trừ cái vấn đề là ngoại trừ cái vấn đề là xác định sai vấn đề ra thì mọi thứ đều ổn được không ạ? Ngoại trừ cái vấn đề là xác định sai vấn đề ra thì mọi thứ đều ổn. Chị cho rằng <laughs> đây đây là một cái trường hợp cực kỳ đáng lo ngại nhá. Đặc biệt là đối với những cái đề mà người ta cho ra với cái hình thức là gián tiếp á thì rất là hay bị rơi vào cái trường hợp này là các bạn không xác định được chính xác cái vấn đề nhưng mà các bạn biết phương pháp làm bài các bạn biết là mở đoạn viết gì mở bài viết gì thân viết gì kết viết gì đấy vấn đề là như vậy và cũng có một cái trường hợp nữa là như thế này hiểu đề bài biết phương pháp nhưng mà lại viết rất là ngắn kiểu như là không có gì để viết <laughs> được không ạ không có gì để viết được không nào cũng có nhiều bạn bị rơi vào trường hợp này nhá đấy là hiểu đề bài biết phương pháp nhưng mà lại không có gì để viết bàn luận không được sâu thì chị cho rằng là đây cũng là một cái trường hợp chị cũng rất hay gặp và các bạn ấy thường bảo với chị rằng là ôi chị ơi em em em em biết là cái vấn đề đấy nó là gì luôn á em biết được là là là phương pháp làm nhưng mà em không hiểu tại sao chữ nghĩa của em cứ mỗi lần vào phòng thi em run em lo sợ và em em chữ nghĩa của em đi đâu mất tiêu hết rồi chị ạ à. em không viết được cái gì cả em cứ ngồi ngắm cái đề và em viết những cái câu mà chỉ mang cái tính chất liệt kê thôi nó không không có một cái sự kết nối với nhau nữa thì đương nhiên là cũng sẽ có nhiều trường hợp khác nữa chị tin rằng là khi mà chúng ta soi chiếu vào chính bản thân mình thì chúng ta sẽ nhận ra là có thể mình nằm ở trong một hai ba thậm chí là bốn cái trường hợp mà chị đưa ra ở đây tùy từng bài tùy từng đề đúng không ạ thế thì cái câu hỏi đặt ra là cái câu nghị luận xã hội là một cái nội dung kiến thức mà chúng ta sẽ học từ cấp 2 cho đến tận cấp 3, từ cấp trung học cơ sở cho tới trung học phổ thông. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể học cái cái câu này học cái cái dạng đề nghị luận này tốt hơn và có thể viết tốt hơn thì sau đây sẽ là một số những cái định hướng một số những cái gợi ý của chị Hiên để giúp cho các bạn sẽ có thể viết được nghị luận xã hội tốt hơn nhé. Đây ạ, à, một vài cái gợi ý để viết nghị luận xã hội tốt hơn. Được không ạ? À? Sau đây sẽ là một vài cái gợi ý để chúng mình viết nghị luận xã hội tốt hơn nhá. Ok chưa nào? Thì uh, chúng ta sẽ có cụ thể như sau. Đây, gợi ý cho chúng mình nhá. Trước tiên là thứ nhất, chúng ta phải hiểu nghị luận xã hội là gì đã. Khi mà các bạn hiểu được cái này rồi thì các bạn sẽ rất là thoáng trong suy nghĩ của các bạn. Được không ạ? Sẽ rất là thoáng trong suy nghĩ của các em. Giống như kiểu là các em biết nó là quả táo thì các em sẽ biết rằng nó ăn được đúng không ạ? Các em biết nó là quả chanh thì các em sẽ biết là nó chua Thế nên chỉ dùng để pha nước nếu như mà ăn thì rất là khó ăn Đấy, thế nên nếu như để được lựa chọn một cái gì đấy thì các em sẽ lựa chọn quả nào để ăn luôn thì các bạn thường sẽ chọn quả táo bởi vì các em đã hiểu về nó là như thế. Đúng không ạ? Nhưng ở đây thậm chí có nhiều bạn còn chưa biết là chúng ta viết những cái bài nghị luận xã hội ra để làm gì mà. Thế thì chị cho rằng đây là một cái vấn đề cực kỳ đáng lo. Chúng ta biết được à, văn nghị luận là một cái thể loại mà chúng ta đưa ra cái quan điểm của chúng ta dùng những cái lý lẽ luận cứ đúng không ạ à? để làm gì ạ à? để có thể thuyết phục người khác làm rõ vấn đề làm rõ và thuyết phục người khác thuyết phục người khác được không nào à tin Đúng không ạ? Và những cái gì mà vào cái quan điểm của chúng ta Và chứng minh rằng nó là đúng Được không ạ? Thế thì bây giờ từ cái việc chúng ta hiểu về nghị luận xã hội và chúng ta cũng biết rằng đây là một cái dạng đề mà có cái đề bài rất là rộng mở. Nhưng mà không phải rộng mở có nghĩa là nó xa vời và bay bổng mà chúng ta đều biết đây là một cái dạng đề mà nó cực kỳ gần gũi và có giá trị đối với cuộc sống của chúng ta, thực tiễn cuộc sống của chúng ta luôn. Đúng không ạ? đã bao giờ các em rất là mong muốn là thấy bạn của mình dạo này cực kỳ lười biếng và bạn ấy bị mất động lực cho cái việc là bạn ấy gặp tức là bạn ấy bị điểm kém nhiều quá thế xong ở thời điểm hiện tại bạn ấy bị mất động lực vào việc học và trước đấy thì chúng ta cũng đã từng nói chuyện với nhau rằng là tớ có cái nguyện vọng thi vào trường này thi vào trường kia nhưng mà sau đấy khi mà bạn ấy trải qua những cái câu chuyện những cái sự thất bại và bạn ấy rất là bạn ấy muốn bỏ cuộc bạn ấy không muốn tiếp tục cái hành trình đó nữa Chị tin đây, chị nói cái câu chuyện này là một ví dụ Không phải là câu chuyện của một riêng ai Mà có thể là câu chuyện của rất nhiều bạn đang theo dõi cái phần phát trực tiếp này của chị Nhưng mà chị tin rằng nếu như các bạn đã đang có cái ý thức để theo dõi phần phát trực tiếp này Thì kể cả ngoài miệng, ngoài mặt các bạn nói với người khác rằng các bạn đã từ bỏ rồi Thế nhưng mà chị không tin vào điều đấy đâu ạ Chị không tin là các bạn từ bỏ Chị không tin là các bạn từ bỏ Chị tin là bởi vì các em vẫn đang giữ cho mình một cái sự hy vọng rằng mình vẫn có thể thay đổi và làm được mọi thứ nên các em mới đang hiện diện ở đây. Thế thì có rất nhiều trường hợp chúng ta thấy những cái điều sai trái. Đúng không ạ? Và chúng ta rất muốn có thể thuyết phục người khác rằng là cậu đừng cậu đừng bỏ cuộc. Phía trước sẽ là gì ạ? Chỉ cần cậu cố gắng thôi thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Nhưng mà nếu như chúng ta nói như thế thì không có ai tin cả. Đúng không ạ? rất ít khi là người khác sẽ tin chúng ta vào cái điều mà chúng ta đang nói thì bây giờ chúng ta cần phải có những cái lý lẽ chúng ta cần phải có những cái luận cứ để làm rõ cho cái quan điểm mà chúng ta đang cần nói với người khác thế nên các em ơi nghị luận xã hội không chỉ dừng lại ở trong cái khuôn khổ của chương trình phổ thông đâu ạ mà sau này bước ra ngoài cuộc đời nếu như chúng ta có được cái tư duy tốt về nghị luận xã hội thì chị tin rằng đứng trước mọi cái vấn đề các bạn đều có thể đưa ra được một cái điểm nhìn đúng đắn và từ cái điểm nhìn đúng đắn đó các bạn sẽ giúp được cho rất nhiều người giúp được cho chính bản thân của mình giúp được cho rất nhiều người và các em sẽ thành công hơn khi mà chúng ta luôn luôn phải gì ạ giao tiếp với những cái mối quan hệ xung quanh phải thuyết phục người khác tin vào những điều gì chúng ta đang làm đúng không ạ giúp đỡ cho người khác thì bản thân chị cho rằng đây là một cái dạng văn nó không chỉ dừng lại ở trong cái khuôn khổ của những cái bài viết chúng ta viết mà nó vượt ra ngoài khuôn khổ đó giúp cho chúng ta được thể hiện quan điểm của mình cá tính của mình giúp cho chúng ta có thể giúp được những người khác nữa để hướng tới một cái cuộc sống tích cực hơn với một cái nguồn năng lượng tích cực hơn được không nào thế nên các em đừng sợ nghị luận xã hội nghị luận xã hội chính là cuộc đời mà chính là những cái gì thuộc về cuộc đời và gần gũi với cuộc đời mà nhá đừng bao giờ lo lắng về cái đấy thì trước tiên các bạn phải hiểu khi đã hiểu nghị luận xã hội rồi thì các bạn phải biết cách làm hay nói cách khác là phương pháp thì ở trong cái phần phương pháp này nếu như các bạn muốn tham khảo kỹ hơn các em có thể chủ động tham khảo cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội một trong những đầu sách bestseller của Văn Trị Hiên và đây chính là cái cuốn sách mà bao gồm cả phương pháp làm bao gồm cả bài mẫu bao gồm cả đề luyện tập thêm bộ dẫn chứng để các bạn tham khảo Thế thì đối với cái phần phương pháp này nhá, chị sẽ có gợi ý cho các bạn về cái việc các bạn chuẩn bị cái ngữ liệu cho nó như sau. Ngày hôm nay thì chị Hiên xin được phép giới thiệu về một cái hình thức thông dụng nhất mà chúng ta đang phải viết đó chính là hình thức đoạn văn. Và đối với đoạn văn thì các bạn cũng biết rồi đấy, chúng ta sẽ có mở đoạn. Chúng ta sẽ có thân đoạn. Được không ạ? Chúng ta sẽ có thân đoạn. Và chúng ta sẽ có kết đoạn. Đó, hết sức chú ý nhá Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn Rồi, các em ơi, trước tiên nha Mở đoạn nha ở phần mở đoạn này thì các bạn sẽ thấy là cái điều quan trọng nhất không phải là chúng ta dài dòng để chúng ta viết Mà điều quan trọng nhất là phải ngắn gọn Nhưng vẫn phải gì ạ? Nêu được vấn đề Ngắn gọn thôi em ơi Được không ạ? Không nên dài dòng đâu ạ Không nên dài dòng một chút nào hết mà thường thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng dung lượng khoảng tầm từ 1 đến 2 đến 3 câu là cùng thôi Đối với một cái đoạn văn khoảng 200 chữ Thì các bạn sẽ sử dụng cho chị uh, một hai hoặc 3 câu là hợp lý để chúng ta có thể đưa vào Được không ạ? Và điều quan trọng nhất là nêu vấn đề Nếu như trong trường hợp mà các bạn bị bí Thì các em có thể chủ động sử dụng những cái cách dẫn Được không ạ? Nếu như mà các bạn bị bí thì các em có thể chủ động sử dụng một số những cái cách dẫn mà chúng ta có thể dùng được cho đa dạng các dạng đề. Và cái điều này thì các bạn có thể chủ động uh, theo dõi ở trong cái sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của chị nhá. Ví dụ như chúng ta có một cái cách đó chính là gì ạ? À, như bông hoa ở lại với đời nhờ hương sắc. Ví dụ, một số những cái mở đoạn mà dùng cho nhiều bài. Ví dụ như cách 1 nhá. Như bông hoa ở lại với đời nhờ hương sắc. Được không ạ? À? Con người sống trong nhau. À, con người sống trong nhau. Con người sống trong nhau với những thông điệp giá trị. Với những thông điệp giá trị gửi lại chấm và một trong số đó là Đấy. Và chúng ta định hình được luôn Đây là một cái phần mở đoạn cực kỳ phù hợp đối với gì ạ? Đây là một cái phần mở đoạn cực kỳ phù hợp đối với những cái đề về tư tưởng đạo lý Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái cách khác nữa Nhưng chị nghĩ rằng chúng ta vẫn phải luôn luôn có những cái dự phòng bởi vì là khi mà chúng ta có được những cái dự phòng thì vào phòng thi kể cả gặp những cái đề mà bản thân các bạn cảm thấy nó rất khó để xử lý thì ít ra các bạn vẫn có một cái hướng đi và các bạn sẽ không bị ngốn quá nhiều thời gian cho phần này chị nói thật cái dung lượng thời gian cho bài nghị luận xã hội mà với một cái đoạn văn khoảng 200 đến 300 chữ thì chúng ta chỉ biết trong từ 15 cho đến 20 phút thôi. Nhưng nếu như bây giờ các bạn ngồi tận 10 phút rồi mà các bạn vẫn chưa ra được mở đoạn thì chị thấy nó cực kỳ nguy hiểm luôn các em ạ, cực kỳ nguy hiểm nhá. Và chị muốn là các bạn phải chủ động chuẩn bị để trong cái trường hợp không tốt, trong cái trường hợp xấu nhất vào lúc đấy vì mình run quá, vì mình áp lực quá, mình chưa nghĩ ra được một cái gì đó luôn thì ít ra mình cũng có cái cách để mình có thể triển khai, được không bạn? Ví dụ như thế. Xong rồi thân đoạn thì chúng ta sẽ triển khai các thao tác các em đều nhớ đúng không? Giải thích vấn đề đó là gì này, đúng không? Phân tích bàn luận này, Đúng không? Sau đấy thì chúng mình sẽ à, chứng minh này Đúng không? Sau đó có thể lật ngược vấn đề nếu cần Và sau đó làm gì ạ? Liên hệ bản thân này đó, ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nha Giải thích, đương nhiên chúng ta sẽ đi trả lời cho cái câu hỏi là gì Đúng không? Phân tích bàn luận thì các bạn sẽ trả lời cho chị hai câu hỏi Câu hỏi số 1 là quan điểm của bạn là như thế nào Đúng không ạ? Và đưa ra những cái lý lẽ để bảo vệ và làm rõ hơn cho cái quan điểm đó của bạn chứng minh thì các bạn sẽ phải đưa ra dẫn chứng thì đối với cái này các bạn nên chuẩn bị bộ dẫn chứng được không ạ chuẩn bị bộ dẫn chứng nha và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn phải học cách đó là đưa dẫn chứng đưa dẫn chứng vào bài viết nữa ok chưa ạ chúng ta sẽ phải chú ý là chúng ta sẽ phải thứ nhất chuẩn bị cái bộ dẫn chứng và cái thứ hai là chúng ta phải luyện tập cái cách đưa dẫn chứng vào trong phần bài viết của các bạn. Ok chưa ạ? Sau đó cái phần lật ngược vấn đề thì nhìn từ một cái khía cạnh khác thì cái vấn đề đó như thế nào? Và sau đó liên hệ bản thân thì chúng ta sẽ tiến hành là gì ạ? À, soi chiếu vào bản thân mình thì sẽ có một vài cái câu dẫn gợi ý cho cái phần à, cho cái phần mà các bạn làm nhé. Được không nào? Sẽ có một vài cái lưu ý cho cái phần mà các bạn à, soi chiếu vào bản thân này. Được không ạ? Chúng ta có thể dùng một số những cái cách viết như sau. Số 1. Được không ạ? Soi chiếu vào bản thân mình. Được không ạ? Tôi nhận ra. Đó. Bởi vì là chúng ta đã làm rõ cái vấn đề ở phía trên rồi mà. Thế nên bây giờ là cái điều quan trọng là chúng ta cũng phải rút được ra cái bài học cho bản thân chúng ta nữa Đúng không nào? Hay là ví dụ chúng ta sẽ có thêm một cái cách nữa đó chính là gì ạ? Có lẽ trước đây Bản thân tôi đã Đó, ok chưa ạ? Và các bạn ơi, có một cái vấn đề mà chị thấy ấy Đấy là khi mà các bạn cái phần làm cái phần liên hệ bản thân này Thường các bạn bị khá là cứng Cứng ở đây có nghĩa là gì? có nghĩa là các bạn thường cứ làm theo một cái form duy nhất đấy là ví dụ là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường em thấy rằng mình cần phải không ngừng nỗ lực học tập tu dưỡng rèn luyện đạo đức để có thể trở thành con ngoan trò giỏi à, góp sức để xây dựng đất nước giàu đẹp hơn kiểu kiểu thế tức là nó bị theo một cái form rất là cứng và nó không có link đến cái vấn đề không có liên kết đến cái vấn đề mà chúng ta đang làm rõ ở phía trên thế nên thành ra là cái phần liên hệ bản thân này chị cho rằng điều quan trọng nhất là tự chúng ta cảm nhận được cái bài học như thế nào tự chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đã thay đổi như thế nào sau khi chúng ta lĩnh hội sau khi chúng ta tiếp nhận được không ạ sau khi chúng ta lĩnh hội và tiếp nhận ở ờ, những cái phần nội dung mà mình đã làm rõ ở phía trên được không nào và cuối cùng thì kết đoạn đương nhiên việc chúng ta cần làm là đưa ra thông điệp và đây sẽ là thông điệp gửi gắm đến mọi người được không ạ Quy trình rất là đơn giản nhé Nếu các bạn nhìn là các bạn sẽ hiểu ngay Những cái ý mà tôi triển khai Chúng ta triển khai và sắp xếp chủ động sẽ là Thứ nhất, mở đoạn nêu vấn đề Nêu vấn đề xong thì sẽ giải thích vấn đề đó là gì Giải thích vấn đề đó xong thì sẽ nêu ra cái quan điểm là tôi đánh giá về vấn, vấn đề đấy đúng hay là sai Hợp lý hay là không hợp lý Đó, được không ạ? Sau đó đưa cái quan điểm ra rồi thì mình sẽ tiến hành làm gì ạ? Mình sẽ tiến hành là đưa ra những cái lý lẽ để mình phân tích và làm rõ hơn cho cái quan điểm của mình về cái vấn đề đấy thế người ta vẫn chưa tin đúng không đưa ra một cái dẫn chứng người thật việc thật số liệu thật để xem có tin không sau khi người ta đã tin rồi thì mình sẽ bắt đầu là gì ạ đưa thêm một cái góc độ khác nhìn từ một cái góc độ khác thì vấn đề đấy là như thế nào nếu cần nhá không phải là trong bài nào chúng ta cũng cần phải tiến hành lật ngược vấn đề được không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành liên hệ bản thân là từ cái việc phân tích đó thì tôi rút ra được như thế nào và cuối cùng là đưa ra một cái thông điệp đấy, tôi lĩnh hội được những điều đấy rồi. Tôi sẽ thay đổi, thế còn bạn, bạn có muốn thay đổi cái điều đó để làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn không? Các em ơi, nó sẽ có một cái khá là hay như thế này. Kể cả là cái vấn đề được đặt ra ở trong bài nghị luận xã hội là vấn đề tích cực hay là vấn đề tiêu cực thì bao giờ cái thông điệp cuối cùng chúng ta gửi gắm cũng nên là một thông điệp tích cực. Đúng không ạ? Nếu như đó là những cái điều xấu xí, vậy thì hãy loại bỏ nó và hướng tới những điều tích cực. Bởi vì suy cho cùng chúng ta thấy rằng là cuộc sống bây giờ nó đang là một cái guồng quay quá nhanh. Và con người đôi khi á, chúng ta rất là dễ bị rơi vào những cái hố đen của cảm xúc hố đen của những cái điều xấu xí đấy Thế nên thành ra chị thì chị cho rằng là bất cứ một cái đề nghị luận xã hội nào ra đời có mặt và hiện diện ở đây nó đều là một cái thông điệp cực kỳ có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta để chúng ta có thể thay đổi, để chúng ta có thể trở nên tốt hơn, để chúng ta có thể hướng tới những cái điều tích cực trong cuộc sống. Và chính vì nắm bắt được cái sợi dây đấy thì chị khuyên các bạn dù đó là những cái vấn đề tích cực hay tiêu cực thì cái thông điệp gửi gắm đến mọi người phải là sau cơn mưa thì bầu trời sẽ sáng và cái điều mà chúng ta nhìn thấy sẽ là những ánh sao lấp lánh là cầu vồng sau cơn mưa là những điều đẹp đẽ và có giá trị ý nghĩa trong cuộc đời này hay nói cách khác chị vẫn bảo các bạn là chúng ta phải có một cái kết đoạn đưa ra một cái thông điệp nó đúng và nó phải truyền cảm hứng đến mọi người nữa để sau khi mọi người đọc xong bài viết của các bạn là mọi người muốn thay đổi mọi người muốn là mình cũng sẽ tốt lên như vậy mọi người thấy cái vấn đề đấy cực kỳ xấu xí và sẽ thay đổi đúng không ạ không để không va vào cái đó không dính vào cái đó thì đấy mới là cái sự thành công của bài nghị luận xã hội của các em được không nào ok chưa ạ chúng mình ơi chúng mình có hiểu những cái nội dung mà chị vừa trao đổi ở đây không bây giờ chị sẽ xin được uh, gọi là gì ạ chị sẽ xin được chia sẻ cùng với các bạn về một cái phần bài viết nhé ok chưa ạ chúng mình sẽ có một cái phần bài viết và hy vọng rằng là à, với cái phần bài viết này thì à, các bạn cũng sẽ có thể à, có được cho mình thêm những cái gợi mở được không ạ? Các bạn cũng có thể có được thêm cho mình những cái phần gợi mở nhá. Bây giờ thì à, các bạn ơi, chúng mình có nắm được những nội dung vừa rồi không ạ? Nếu mà các bạn nắm được thì thả tim cho chị Hiên nhìn thấy cái nhá. <laughs> được không ạ? Nếu mà các bạn nhìn thấy được thì các bạn có thể à, thả tim cho chị Hiên nhìn thấy cái nhá. Được không nào? Ok không nào? <laughs> Nếu mà các bạn thấy thì các bạn có thể thả tin cho chị Hiên nhìn thấy cái nhá Để bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần bài viết mẫu Về hình thức một cái đoạn văn nhá Chúng mình sẽ có một cái bài viết mẫu về hình thức của một cái đoạn văn Và rất là hy vọng rằng là với ờ, một cái bài viết mẫu này thì các bạn cũng sẽ có thể có thêm ờ, những cái ý tưởng ờ, Triển khai những cái phần bài viết tiếp theo của chúng mình Được không ạ? Nhưng mà trước tiên là để đợi các bạn xác nhận lại đã nhở Để các em xác nhận lại đã xem là à, các bạn có đang à, hiểu nhá Các bạn có đang nắm được những gì mà chị trao đổi không ạ? Hy vọng là sau ngày hôm nay thì các bạn sẽ chủ động à, có thể à, gọi là chăm chỉ viết nghị luận xã hội hơn bởi vì chỉ có cách chăm chỉ viết nghị luận xã hội thì chúng ta mới có thể tốt lên được nếu như tất cả những cái lý thuyết mà chúng ta không áp dụng vào nếu như tất cả những cái lý thuyết mà chúng ta không áp dụng thì nó cũng chỉ là những cái lý thuyết trên trang giấy thôi bây giờ cái quá trình quan trọng nhất là chúng ta phải có được những cái sự luyện tập nữa được không ạ chúng ta phải có được những cái sự luyện tập nữa và chị nghĩ rằng là hãy tạo cho mình một cái thói quen không cần thiết là phải mỗi ngày viết một bài nhưng mà chị nghĩ là nếu như mà các bạn có thể chủ động à, các em có thể chủ động gọi là gì ạ độ một tuần các em viết hai bài thì nó cũng là một cái rất là tốt mà đúng không ạ nếu như mà một tuần các bạn có thể chủ động viết hai bài thì chắc chắn nó cũng sẽ là một cái rất là tốt đúng không ừ, hơn là cái việc là chúng ta biết được rằng là ồ nó là một cái chúng ta cần phải luyện tập đấy thế nhưng mà chúng ta chỉ dừng lại ở việc là tự nói với bản thân mình là cần luyện tập thôi chưa có bất cứ một cái hành động cụ thể nào cả thì chị nghĩ rằng là như thế cũng không được ổn lắm được không ạ thế nên rất hy vọng rằng là bản thân các bạn cũng có thể chủ động uh, gọi là gì ạ các bạn cũng có thể chủ động luyện tập bởi vì là khi mà chúng ta luyện tập và chúng ta viết thì thứ nhất là cái tốc độ viết của chúng ta cũng được cải thiện cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ có được uh, những cái gọi là gì ạ về cái tư duy nó cũng sẽ nhạy bén hơn và thêm vào đấy thì chị nghĩ rằng là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng là chúng ta cũng sẽ được mở rộng thêm cái vốn từ của mình nữa được không ạ thì chị nghĩ là đây cũng là một cái mà các bạn nên à, để ý một chút xíu nhá ở đây các bạn ở đây có ai tự thấy mình tự thấy nhá chị đặt một câu hỏi là từ đầu năm đến giờ ở đây có những bạn nào mà chưa từng tự viết một bài nghị luận xã hội nào hết không nào các em chị rất muốn lắng nghe những cái điều chân thành đến từ các bạn ở đây có bạn nào thấy rằng là từ ờ, từ đầu năm đến giờ mình chưa có tự viết được một cái bài nghị luận xã hội nào hết không nào các bạn ơi có bạn nào bị rơi vào trường hợp như thế không là mình không có tự viết được một cái bài nào hết à trừ phi là những cái bài kiểm tra ở trên lớp thì mình mới viết thôi <laughs> có bạn nào bị rơi vào trường hợp như thế không ạ ồ ok đấy thấy không ạ có rất nhiều bạn luôn nha Ôi chị cảm ơn tới nhá Ấm áp quá Chị cảm ơn em, chị sẽ ra thêm nhiều audio nữa Cảm ơn em về những lời động viên của em dành cho chị Cảm ơn em nhá Rồi đấy, rất nhiều bạn đây này Có em, có em đây này Vậy thì phải chăm chỉ đi, được không ạ? <laughs> Ôi rồi anh Duy Kiên ơi, anh sướt mướt quá Trời ơi Rồi, ok Bây giờ sẽ là một cái phần bài viết tham khảo Mời các bạn cùng lắng nghe nhé Thế thì biết mình như thế rồi thì phải thay đổi đi nha Ok không? Chứ không phải là biết mình như thế rồi mà lại vẫn cứ để thả trôi bản thân như vậy đâu Được không ạ? À? Rồi nhận được nhiều tình cảm ấm áp của các bạn quá Cảm ơn các em Dù muộn như thế này nhưng mà vẫn ở đây Cùng với chị Bây giờ chúng mình sẽ cùng lắng nghe một cái phần bài viết nhé Các bạn thân mến Trong cuộc sống này Có lẽ có một điều mà chúng ta cảm thấy nó cực kỳ khó khăn ấy đấy là khi ví dụ có một ai đó làm một cái điều gì đấy xấu xí với mình chẳng hạn cái trạng thái tâm lý đầu tiên của mình là mình sẽ nổi giận và sau khi mình nổi giận xong mình không muốn mình không muốn tha thứ cho người đó đúng không ạ và mình ghim nó giống như là một cái vết đen nó nó nó như là một cái vết đen á và mình không không làm được một cái điều này đó chính là vị tha Thế thì ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái đề bài Đó chính là một cái đề bài về ý nghĩa của lòng vị tha các bạn nhé Chị hy vọng là sau khi nghe xong một cái đoạn viết nghị luận xã hội này Thì uh, các bạn cũng sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của mình Và nếu như có những cái điều bất như ý xảy đến với các bạn Thì các bạn cũng sẽ tiếp nhận nó bằng một cái thái độ và năng lượng tích cực để chúng ta luôn luôn hiểu rằng là ồ thì ra tất cả những cái điều bất như ý đến chỉ là gì ạ? Chỉ là một cái cơ hội để cho bản thân chúng ta mạnh mẽ hơn mà thôi. Được không nào? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta có một đoạn viết như sau. Mở đoạn. Vị tha không chỉ là món quà quý để ta trao tặng cho mọi người, mà đó còn là món quà tốt đẹp mỗi chúng ta dành tặng cho chính bản thân mình. Quả thực là như vậy, vị tha mang ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Dùng hai câu để mở đoạn ạ. Thân đoạn nhé. Như sau. Giải thích. Vị tha là sống vì người khác. Không ích kỷ hay mưu lợi cá nhân xuất phát điểm không gì khác ngoài một trái tim biết yêu thương. Phân tích bàn luận này. Đối với mỗi cá nhân, khi bạn có lòng vị tha, ta sẽ có được đức hy sinh, tinh thần xả thân chiến thắng được lòng vị kỷ và chủ nghĩa cá nhân. Đó là cốt lõi để hoàn thiện nhân cách. Cuộc sống luôn có những mâu thuẫn, xung đột. Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn tổn thương, vì đó là cách tốt nhất để kết nối tình cảm và tìm lấy sự bình an cho tâm hồn. Người có lòng vị tha được mọi người yêu mến, nể trọng. Bởi vậy, họ thường được giúp đỡ và dễ thành công hơn trong cuộc sống đối với xã hội, lòng vị tha giúp cảm hóa những con người lầm lỗi, cho họ thêm một lần nữa tin vào cuộc đời để sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn. Đối với và lòng vị tha cũng tạo ra một môi trường thân thiện, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. lật ngược vấn đề nhé. Thế nhưng chúng ta cần hiểu rằng Sống vị tha không phải là dễ dàng tha thứ nuông chiều cho những thói hư tật xấu Chúng ta cần có bản lĩnh cá nhân, nhìn nhận mọi sự việc trên góc độ đúng đắn. Chứng minh nào, câu chuyện về Phan Thị Kim Phúc với bức ảnh em bé Napalm gây chấn động thế giới về chiến tranh Việt Nam đã thêm một lần nữa cho chúng ta thấy được ý nghĩa lớn lao của lòng vị tha. Cô bé ấy đã phải chịu những vết thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi trưởng thành, Kim Phúc đã tha thứ cho những người bên kia chiến tuyến Kim Phúc nói, sự tha thứ giải thoát cho tôi khỏi lòng thù hận. Vẫn còn nhiều vết sẹo trên thân thể, và sự đau đớn vẫn kéo dài trong nhiều ngày, nhưng tâm tôi nay đã được an lành. Từ câu chuyện ấy, soi chiếu vào chính bản thân mình. Tôi nhận ra bản thân mình của hiện tại cũng có nhiều điều chưa phải với người khác và đã nhận được sự tha thứ. Cũng đã tôi cũng đã tha thứ cho người khác vì những điều họ làm chưa tốt với mình. Và tôi vẫn luôn giữ một niềm tin vững chắc rằng sâu thẳm trong mỗi chúng ta luôn có một tấm lòng vị tha. Cái đoạn nhé. Bạn biết đấy, cuộc sống này trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. Lòng vị tha chính là viên ngọc quý không ngừng tỏa sáng trong tâm hồn của con người. Vậy nên, hãy giữ gìn cẩn thận. Được không ạ? Các bạn ơi, đây cũng là một cái phần bài viết được trích ra từ cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội một trong những cái đầu sách mà các bạn lựa chọn cực kỳ nhiều để có thể cải thiện việc viết nghị luận xã hội của mình. Chị rất hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của chị thì các bạn cũng đã có thêm cho mình được những cái gợi ý để có thể bắt tay vào và viết được những cái bài nghị luận xã hội tốt hơn chúng mình nhé. Còn bây giờ thì cũng đã khá muộn rồi, chị Hiên sẽ phải gửi lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. Hẹn gặp lại các bạn của chị Hiên ở trong những buổi học tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc chúng mình sẽ ngủ thật ngon nhá. Bye bye!